nhỏ ngày đầu tới trường luôn dạ, yeah, hello. xong rồi covid ngày đầu cái nhỏ tới trường hello các con bye see you again mấy giờ rước 5 giờ 15 rồi bye con à, con gái mới đi học về nha chi ôi chị hai lâu nhà luôn giỏi ha ngày 4 hả 4 tháng 4 tháng 1 2022 ba mới rước Jennifer về nha Jennifer đi học ngày đầu tiên luôn đó nha Mùa dịch là học online không bữa nay là ngày đầu tiên tới trường đó vừa được mặc đồng phục nè vừa tới trường nè vừa gặp bạn nè từ đầu năm đến giờ học nguyên gần ờ, mà hết học kỳ một mà mà không có gặp bạn bè gì hết nay lấy được tới trường gặp bạn nha vui không con vậy Chắc... cô với cô chú nhiệm cô hiền không không có rồi giờ lên uh, tắm đi chuẩn bị ăn cơm goodbye see you again đây là con giấy chân mẹ con có hùng mà Jennifer hôm nay ngày thứ hai đi học nha hôm nay mặc đồ thể dục nha hôm nay mặc đồ thể dục nha để lên chi bộ thái vô lớp gặp mấy bạn lắm hả hôm qua vô trễ là sao vô trễ ủa ai chậm chạp chậm chạm hay là to chậm chạm. ôi sao kỳ vậy sao kỳ vậy lẹ lên gì tao quay phim mà lẹ lên chi cái dài đi học đó hả dài ai già sẽ trắng bóc vậy nô tỳ nào già sẽ trắng bóc vậy giày nào đó nghe ơi ba hả nô tỳ ba hả <laughs> từ nhỏ tới lớn nô tỳ ba chà dài cho mấy con á hả toàn là mang giày chắc không goodbye see you again chị hai thấy em hơi đẹp quá chị hai có vẻ canh tị lắm đó nha hôm giờ hai cái cho chị hai bớt canh tị đi chị hai bớt gạch tị cho chị hai ơi lên xe ba chở đi học đóng cửa lại Lên xe Cửa đi Jennifer đã đi học ngày thứ hai về tới nhà Jennifer mỏ chày <laughs> bao quay từ lơ luôn gánh mà bơ gánh mà cọc vui không Jennifer đi học buổi thứ hai có nghĩa là nửa năm trời dịch không có vô trường hôm nay là ngày vô trường lần thứ hai quay phim luôn làm kỷ niệm cho Jennifer Đánh tắm đi rồi Hey, hello cho mày, cho mày coi gì đó Encanto